đỉnh đồng ngũ sự và ý nghĩa trong văn hóa thờ cúng của người Việt. Đỉnh đồng là nơi để đốt trầm tạo ra mùi hương trầm thơm bởi theo quan niệm từ xưa thì hương thơm thể hiện lòng thành sự thanh khiết cao quý và có tác dụng thanh lọc khí rất tốt. Theo ý niệm tâm linh thì khói trầm giúp hóa giải được hung khí, tăng thêm cát khí, gia tăng sự hòa thuận, hiếu thảo, sự tăng tiến về trí tuệ và tài lộc. Ý nghĩa của việc thờ đỉnh đồng càng quan trọng hơn với những ai hiểu sâu về kiến thức tâm linh phong thủy bộ đỉnh thờ hạc lên là bộ sản phẩm gồm ba hoặc năm món gọi là bộ tam sự hay bộ ngũ sự đầy đủ một đỉnh hai hạc và hai chân nến gọi là ngũ sự một đỉnh hai hạt thờ hoặc hai chân lớn gọi là tam sự nhằm bày cung tiến tại ban thờ sa tiên nhà thờ họ tổ đình chùa đền miếu không chỉ toát lên nét trang nghiêm cho ban thờ thêm linh thiêng sang quý bộ đỉnh hạt lên ngũ sắc còn là biểu tượng cho sự giàu có sung túc sự trường thọ và gắn kết gia đình sắp đặt bộ đỉnh thờ hạt lớn bằng đồng trên ban thờ với mong cầu ông bà tổ tiên phù hộ may mắn sự nghiệp thăng tiến bình an đỉnh đồng mang hình tượng của trời là vật phẩm phong thủy mang dương khí phù hợp với việc thờ tự trong đền chùa hay thờ gia tiên những vị thần linh bản thổ ngoài ra với ban thờ không có thờ ngai hay khám thờ thì đình đồng sẽ được đặt ở vị trí trung tâm cao nhất đặt sau bát hương để tạo thế nâng tựa sơn chân đạp thủy cho bát nhang với bàn thờ gia tiên có ngai thờ hay khám thờ thì đỉnh đồng sẽ được đặt ngay trung tâm phía trước ngai thờ và đứng sau bát hương hình tượng trên bộ đỉnh thờ hạc lín bằng đồng bao gồm những thành phần sau thứ nhất đỉnh đồng đỉnh đồng là nơi dùng để đốt trầm hương tạo ra mùi hương trầm thơm và thể hiện lòng thành kính sự cao quý thanh khiết hương thơm từ trầm mang lại tác dụng hóa giải hung khí xua đi uế khí chiêu tăng cát khí giúp gia đạo gắn kết tài lộc thịnh vượng và thể hiện sự hiếu thảo của con cháu đối với tổ tiên hình tượng chú nghe trên nắp đỉnh là con vật thiêng liêng được hình tượng hóa đó là một loài chó trong nhà sinh ra từ tưởng tượng dân gian là hình ảnh kết hợp giữa con lân của người trung quốc và loài chó của người việt là con vật trung thành luôn luôn bảo vệ gia chủ và nhà cửa con nghe trên đỉnh đồng còn có ý nghĩa bảo vệ, xua đuổi tà khí, cầu tài lộc, cát tường, khiến cho quỷ dữ, tà ma không thể xâm phạm vào ngôi nhà, chấn giữ mạch điện cho gia đình. Hình tượng uy linh của chú Nghê cũng giúp chấn an tinh thần con cháu. Ba chân của chiếc đình đồng thể hiện sự vững chãi, chắc chắn và bình an cho mọi thành viên trong gia đình. Trên đỉnh đồng được khắc họa hình tượng song long trầu nguyệt mang ý nghĩa về sự cao quý và quyền lực. Ròng chữ phúc, lộc, thọ với mong muốn cầu tài lộc, sức khỏe bình an đến với gia chủ tai mây là phần cuối tai hình vân mây được đúc liền đối xứng hai bên thân đỉnh đôi chân lớn phần chân lớn với miệng rộng để cắm và phần chân nghe ra để giúp chân lớn được vững chãi chân nến đặt cân đối hai bên góc ngoài ban thờ đại diện cho âm dương hay mặt trăng và mặt trời khi thắp hương ta cần đốt đèn nến đặt vào chân đôi chân nến điều này thể hiện hình tượng trời đất dung hòa vạn vật sinh sôi nảy nở đảm bảo nguyên tắc trong tối ngoài sáng của ban thờ gia tiên cát khí phúc khí cũng từ đó mà tăng trưởng đôi hạc, đặc biệt trong bộ đình thờ hạc lớn bằng đồng còn có đôi hạc. trong phật giáo và đạo giáo chim hạc là loài chim cao quý quyền trượng tượng trưng cho những thế lực siêu nhiên và sự thanh cao tinh túy cũng như những ước mong tốt đẹp chim hạc thường được trưng bày ở những nơi trang nghiêm như vị trí thờ cúng trong nhà hình tượng đôi hạc đứng trên lưng rùa là khí cụ không thể thiếu trên ban thờ cùng với lư hương và đôi chân lính hình tượng hạc trên lưng rùa được thể hiện qua câu thơ sau thương thay thân phận con rùa lên đình đội hạc lên chùa đội bia thứ tự sắp xếp bộ đình thờ hạc lính bằng đồng thứ tự sắp xếp chính xác thì đình đồng sẽ được đặt ở chính giữa tiếp đến là đôi hạt đặt đối xứng qua chiếc đỉnh đồng và sau đó tới đôi chân nến đồng được sắp đặt ở hai bên góc ngoài ban thờ việc sắp xếp như vậy sẽ tạo ra một thế ba đỉnh vững chắc như sợi dây gắn kết tâm linh mang lại sự hài hòa cho không gian thờ tự vị trí sắp xếp như vậy còn thể hiện ước mong của gia đình về một sự đoàn kết tương trợ lẫn nhau cũng như sự giàu sang và phát triển hưng thịnh trong gia đạo vì vậy ý nghĩa của việc thờ đình đồng không chỉ là thờ tổ tiên cha ông mà còn là thờ các đấng thần linh tối cao trời đất mong được sự che chở từ các thế lực siêu nhiên bộ đỉnh đồng lên đặt ở phía trong sau của bát hương để tạo thế tựa sơn cho bát hương và người cắm hương cũng dễ dàng thực hiện nghi lễ hơn còn có quan điểm cho rằng lên đặt bộ đỉnh đồng phía trước bát hương thì như vậy sẽ khó khăn hơn khi việc thắp hương cúng kiến ngày nay có nhiều loại bộ đỉnh đốt trầm với các chất liệu và hình dáng khác nhau như gốm sứ, hình vuông, hình tròn với những hoa văn tinh xảo. Nhưng thông dụng nhất vẫn là chất liệu bằng đồng. Trong tín ngưỡng thờ cúng của người Á Đông thì trên ban thờ phải có đủ ngũ hành tương sinh tương khắc kim mộc thủy hỏa và thổ mà bộ đình đồng chính là thuộc hành kim xưa kia đình đồng thuộc vào hàng vật phẩm cao quý được sử dụng tại các phủ của vua chúa quan lại và những phú hộ hoặc thương gia giàu có như vậy đình đồng gắn liền với biểu tượng của sự giàu sang phú quý sang trọng đỉnh đồng dùng để đốt trầm hương hoặc trang trí cho không gian nhà cửa ban thờ sử dụng đỉnh đồng trên bàn thờ thể hiện lòng thành kính với tổ tiên dành những vật phẩm cao quý để trưng lên ban thờ gia tiên từ đó gia chủ có thể cầu mong sự phù hộ của các bậc bề trên mong một cuộc sống bình an vạn sự như ý